hát đấy và chắc là dọa Emot phở Flower là thằng nào kia Trông khiếp thế Ai ai Ui ui anh em ơi út út kìa Út hả? À, ai à, út, là út, út đâu phải út. út kia đâu Không nó lick này lick phụ ở đây anh À đầu Thằng này là thằng top 1 thách đấu thanh đơn này Út ba bè này Út ba bè mà Phải đâu Bạn không, nó có hai nick mà, thầy có hai nick mà. Anh đồ mà level 870 rồi đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đồ chết rồi. Đó mà, đó mà. Rồi gặp top 1 ta Gặp top 1 thách đấu rank đơn đôi các bạn ạ. 463 <laughs> điểm tham gia họa ngục kìa anh ơi. Đây nick chính của nó luôn là mới đổi tên anh hiểu ạ. Thế hả? Đồ ờ, mà cái vâng. gì mới mở bác mà mà mà, mà sao căng thế à? À gặp top 2 thách đấu luôn mọi người à. Trời chết chết. Anh hiểu 800 ờ, điểm mà không nhưng mà tám tám trăm bình thường anh ít gặp lắm anh gặp toàn mấy thằng dưới điểm không à em đợt trước em 500 em còn gặp mấy thằng top một mà à, chắc là cứ mà anh ăn không rõ hay xui anh flex à, anh hương con đây bấm chuột giúp em anh hương con nhé mà nói chung là cái này nó không hên xui à là cái này nó không hên xui lắm mày hút ít thuốc lào nên nam anh nhá đánh nó gần lợn lại đánh trong cẩn thận <laughs> không hút thuốc lào thì không đánh được anh ơi <laughs> mới mới nghe ai rít thuốc lào xong mới được phát anh cho em xin quê diêm quê đóm với cốc nước để ham phê anh cho em ham về top một đánh toàn đẩy đường thôi anh ạ top một đánh cái gì á ôi nó đẩy đường nhanh thật ai gì vậy gì vậy nó ra nè nó ra nè rét rồi anh Iya iya iya iya. Alo alo alo alo alo alo. Đánh anh ơi, đánh đánh đánh đánh đánh đánh luôn anh ơi. Đánh này, đánh này, đánh luôn. Mình tao rồi. Biến rồi, tốc biến rồi. Rồi hay quá. Được luôn anh ơi. À, cái thằng đầu to này không biết găng thao luôn anh em ạ. Ờ được anh nói anh chip được anh nghe. Ờ. À, anh Senki bảo mượn mượn em áp vào đánh cùng. Tôi đánh như này nó không ulti đâu. Còn lắc đấy có thread nhá thread đi này rồi này hay quá không ơi thread đi à thread đây mà đây đây rồi đây là tôi lên có phazic này phazic có phazic có phazic tôi luôn bắt pin này bắt pin này chạy chạy chạy chạy chạy chạy thread anh ơi thread nhá ăn ăn ăn được ăn thread rồi chơi được anh ơi ăn máu à máu à hay quá hay quá khai khai thích không flash Mày quay nghe Rồi, vả thêm nước Ừ quá nhở Flash, flash, tele, ông này tele đúng rồi Đã bảo với mọi người rồi, trận làm team gánh các mình phải dạng cái hàng ra Rồi, ok, cương. không được cương đồng đội mình gánh mình là mình cũng phải dạng hàng ra không được cương mọi <laughs> người <laughs> nhá dạ em có mắt không có mắt không cầm cầm ở đây không anh ơi không mà đây em cầm đâu em cầm đâu ở đâu ở đây đúng không ở, ở tầm này nói chung là đừng cho thằng biết lên là được không cho thằng biết lên là được đấy được chưa được chưa được chưa ok ok em chờ luôn xuống đồng bây giờ biết hình như lên tới đâu em ơi anh kia anh kia nó nó ok ok mọi người ơi vẫn đang ăn vẫn đang ăn vẫn đang ăn đang ăn luôn anh ơi đổ và ăn xong rồi thôi thôi anh em bỏ đi không được sao ờ, bỏ đồng bỏ đồng hai đồng luôn rồi đó tầng ba mình đánh tầng ba mình đánh ơi ok ok để anh lên tốt tiếp lên tốt tiếp rồi trong view vẫn bất hợp đồng thế mọi người à rồi xong xong thằng ca này thằng ca giết em thằng ca giết em giết luôn giết luôn anh rồi hết rồi hết rồi free free từ từ từ từ từ ôi cẩn thận thằng đầu to em ơi chết chết chết em đang ra em ra lùi tí lùi tí mọi người ơi của ai có mắt không anh em Uầy Stun đến chết luôn này lại lại lại mắt ở đây này em ơi tele đi tele đi À đi ở trên rồi cái này hai hai hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng Đụng được hết anh ơi Đụng được hết anh ơi Đâm ra đâm ra đâm ra anh hiểu an tâm anh hiểu ơi ok ok ok đầu, đầu to chúng tôi này đầu to đuổi em ơi đầu to ok chưa rồi đầu bé luôn rồi đầu bé luôn rồi bé luôn hay quá gì ba xịn luôn mọi người à không nhưng mà sứ giả bây giờ đẩy vô là lấy mega tốt luôn á ô anh nghỉ để tốt đi để tốt đi để thôi thôi để em đẩy mình được có cứ giả hay khỏe rồi ok ok ok lấy lấy tạm hai hai cái mít là đi đi đi đi à đi tạm hai mít à Bây giờ có tí máu à Về nha, về nha Bắt đầu Ừ nha, rồng nha, rồng nha, mình bỏ, mình bỏ, mình ra rồng, mình bỏ ra rồng à Bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ, bỏ Ra rồng, ra rồng, ra rồng Đánh bên lên lên huyết kiếm à quá nhở Từ từ nhả ra anh ơi, nhả ra anh ơi Sờ bay không anh ok anh hiếu ơi ok anh hiếu lùi nhá mọi người lùi lùi lùi lùi lùi lùi gạt à? cái dòng ra anh hả gạt cái dòng ra ít lổ rồi nha ít lổ rồi nha bọn nổ rồi à tổng nhá <laughs> xin chào tất cả mọi người đến với tân sơn nhất tân sơn nhất phi đoàn hành chúng tôi đang chuyến bay từ Italy về từ Việt Nam để để để em vào nói ăn tê tê chủ nha em luôn đấy em rôn tê đi ơi này vớt xong hai cái vớt xong hai cái vớt xong hai cái bốn thằng rồi thằng thằng thằng thằng úc một cân ti kìa một cân ti kìa à ụ súng to kìa à, anh trừng phạt kìa à. còn tí máu kìa rồi từ từ vô từ từ vô anh máu à Có đừng có cương lên mình phải một cộng là phải một cộng là phải cách ly oh. xin kem game này ít nhất là phải phải bốn chục điểm mới mới ngon từ anh sắp xong anh sắp xong đi đi luôn là đi luôn là đi luôn là cứ làm nhở cứ làm nhở sao nhở ok chưa xin giới thiệu với anh hiếu support mình 100 trăm nha. ô em gì ơi Rồng em ơi Mai có anh nhiều đánh cô Ai dọc kìa anh ơi, dọc kìa anh ơi Thôi lỡ đánh rồi, nó nó anti bá rồi rồi Nó còn anti mà Thế em ơi Nó vừa lên, nó vừa lên, vừa lên xấu luôn ạ Ui, một hit kìa Không chết được rồi Rồi rồi rồi Hai, hai, hai, ngon, ngon Thôi, nó xong rồi, con nó xong rồi Bọn bọn nó xong rồi anh ơi Đầu Bọn này mất hết bình tĩnh rồi À, đây, à, đây, đây, đây, đây, đây. Ui, hành thế nhở? Đúng rồi, đúng rồi, phòng đấy đây em ơi. Giặt cái đầu liền. Nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè. Ui, ôi, ôi, chết luôn. Ok chưa? Ok chưa? Em duy, em duy, em duy. Nó luôn. Rồi. Ui, nó tắt rồi, anh to đấy. Đừng có nói gì. Anh Đó, cái giày xuyên phép kìa, có giày xuyên phép kìa. 14 phút và 150 con. Ok chưa? <laughs> ok anh Duy ạ. Anh cặp ra. Ok anh Duy. ok. Làm anh đưa hai cái chân lên bàn Hai cái chân lên bàn Làm anh đi, Đặt hai cái chân lên bàn Gì Bàn Anh mà anh yếu có chết rồi không đâu, Từ từ nhá Con dọc đâu, con dọc đâu Bớt này, bớt này, bớt này, bớt này Rồi, ok Mày quay anh Hiểu ơi Em ăn rồi anh Hiểu ơi À, ok, ok tí ăn chết luôn rồi tí ăn chết luôn rồi ờ, đánh luôn rồi đánh luôn rồi đánh luôn rồi ok chưa ok chưa ok rồi em đi rồi anh duy tầm nhìn cao lắm phong ơi anh duy tầm nhìn mà thu luôn còn gì thích em tán cái dọc lên tán cái dọc dạ, lên đấy đối đầu với câu một thách đầu nó phải thế đầu bạn em mà xem quảng cáo như có thêm tiền tài năng trẻ 24 tuổi lãi là duy còm ất đổ lại cắm rồi Ôi, mấy ông này sao nhỉ? Tài khoản á, thử tài khoản á. À, cắm tiếp rồi, cắm tiếp rồi. Cắm tiếp rồi, cắm tiếp rồi. Thấy chưa? LB kìa, LB. Ôi nó bây giờ là team 5 của nó mà. Team 5 kìa gặp cả À đúng ờ. rồi, đúng rồi, nó trên 5 rồi, team 5 rồi. Trên 5 mà, trên 5 mà. Còn nó vẫn chơi tên là tốt mà. Trời ơi là trời, cái con ca thớt mới tập đánh có được tuần mà nó cấm nó nở đồng là nó cấm tao ơi điều kiện thắng của nó là con vây ne nhá đừng để farm nó khỏe nhá ông Ebeliot kìa ông còn chết người à, anh em nghe nghe thấy cái gì không nghe thấy uh, ờ, thạch na đê thì là một game hút ba gì ba bi thuốc lào vãi thiệt ạ à. cướp cướp không anh ơi dạ, vợ, vợ vợ vợ anh hỏi sao em thấy đường em đánh kìa Ví chưa ai? Đó. Lúc vào mới thấy nhá đi đánh giải phải cầm cả điều cây đi mà đồ mẹ đâu à ô cái cái cái ui bọn này em khe nhau em khe nhau chạy nhanh đi em em khe nhau em tự tu nhau ui anh sáu anh sáu ui trong điện ui à, cover anh duy hết đất rồi đây ui bốn sao đi không đây mà à? mất cái gì rồi ờ, chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi ai ai ai anh anh anh còn lát nè anh còn lát nè Vợ tiếp vòng, tiếp vòng là tôi bỏ, bỏ, bỏ Nhiều mình vẫn nhiều á Đấy Anh cha cho, anh cha cho Đừng thích giờ, đừng giờ Không gặp chơi đâu Đó, nó không phải đá À, đầy, đầy, đầy, đầy vào băng Đầy cái máu rồi, không mẹ rồi Đầy luôn rồi, phải đá anh có quay tay rồi đúng không em e đấy em e luôn lợn này ngu thật tự áo anh ngu thật tự ok ok hay quá hay quá kết con đấy à từ từ nhá từ từ nhá lên nè lên nè lên nè lên nè lên nè lên nào em mang đi em mang đi ăn được không ăn được không được không ăn đi ăn đi ăn đi cho đi khỏi anh đi ờ sao nào sao nào sao nào hai hai hai một một em lia đi lia đi ở vô mà đu anh giúp này rồi chúng mày không không không đam vào em vào đánh trước này ơi nó nó hết boss rồi nó nó hết rồi hay rồi ra ra ra ra thấy à về về với chúng tôi à em đi em đi ui à ơ thế lúc em nhảy nhảy ulti lên lò cầu em về anh ra này thì ra này thì ra này lát đây em ơi không à bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi vâng, vâng, vâng. rồng rồng 25 giây còn nó lát đi sao nhỉ một cái tiếp à cái phủ bot này nữa là mười mười mười mười dòng dòng dòng dòng dòng về về về về về dòng luôn ăn luôn gì à gì à ui có đủ đam to thế đam to thế nhở ờ, về đây ờ, về đây về đây về đây về đây em về rồi đấy chạy đi chạy đi cứ chạy đi cứ chạy đi ui nó làm anh phát bao bao đam mình ta một hai ba ba ba thằng bốn thằng bốn không qua không qua thằng này mày giờ em nó có hai đúp rồi có hai đúp rồi nó lên đó nha nó lên đó nha mà không có lớp lăng sao đâu tụi bot anh lục tụi bot anh ơi ờ thế trên này có xin lát à chơi chơi luôn rồi chơi luôn em đà đà đà rồi ui cũng chết à cũng chết à à quả này bắn anh tới với anh flash quan tâm rồi <laughs> ăn luôn mà sợ gì không ăn ăn luôn là ông hoàng kiểm soát rồi ui nhiều ờ, đầu tao ăn tính này ra này ra này ra này ai à bên là ờ, bên free nam à? dưới à đánh lên đánh lên đánh lên đâm đâm đâm đâm em đâm em đâm em tí tí lùng đau ba ba thằng dưới ba thằng dưới ba thằng dưới em bớt vui là bớt vui anh anh cho thằng ờ, này chết anh ờ, ờ, em em em em rồi còn mặc cô giống giống cái anh ơi chết được anh ơi nó về rồi kìa rồi xong rồi à, xong à, à. anh duy mà có anh duy <laughs> anh duy thế nó mê được kia kìa thằng sát la rồi em sẽ lấy mặt cô mà anh